nhìn lên đây nha hai ba ba hai rồi thiếu hụt ti thôi à Mày đứng tốt ngoài đây mới mới đủ nè đổi kiểu không đổi kiểu không đổi thêm kiểu nữa đi ti vô kìa ti ơi ti đứng giữa luôn đi ti ơi đứng giữa đây vào vô giữa bớt đi ra mà đó là hết khung hình rồi không có thấy được tuy ơi bây giờ chia hai hàng đi hoặc là cho mấy đứa nhỏ nó lên lên đây nè bé nhỏ ơi phi với lại bé hồng nè cho vô chính giữa đi đúng rồi cho lên hàng trước đi rồi nhìn lên nha ổn định đội hình nè à. ha ổn định đội hình chưa bỏ khẩu trang ra bé bé bé hồng ơi bỏ khẩu trang ra nè ổn định đội hình hai ba ba hai bốn năm sáu bảy tám chín mười bò đâm già rồi quá trời luôn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 quậy quậy sao Rồi, sao không? Mà biết chuyện vô bên đó